Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Đây chính là điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại. Nó luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ và không làm chúng ta thất vọng phải không? Đó chính là điều khiến bóng đá trở thành môn thể thao vua. Anh biết đây chúng ta có một cung thành trống, một quả bóng và một đám người là đã có thể có một trò chơi hấp dẫn rồi. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay.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 con Che bóng khá khôn khéo Đọc tình huống quá hay Lewis Dunn Cucurea Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh Đi bóng rất dung anh Mopey Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sức bóng đã đi không chính xác hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không một pha phơ và ở trung dọc Như vậy lại sẽ có một tình huống phát bóng lên của Korea. Danny Welbeck không được phạm lỗi vẫn tiếp tục đi bóng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 Che bóng khá khôn khéo Giữ bóng rất khôn khéo Đọc tình huống tuyệt vời Mọi thứ đã qua đi Áp sát Giữ bóng rất khôn khéo Cắt bóng rất hay rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ đi bóng rất sung anh rất điểm không được đi bóng rất khó chịu phát triển bóng sang bên phía cánh phải Danny Welbeck Mopey penalty và đã bị trọng tài thổi phạt penalty rất đáng tiếc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 là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo phạm lỗi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 Và như vậy hiệp 1 đã khép lại Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu Danny Welbeck. Dứt điểm. Bàn thắng được công nhận ở một tình huống mà chúng ta không ngờ là bàn thắng lại đến. Nhưng nó vẫn đến từ một tình huống dàn xếp cực kỳ khôn ngoan Quý vị đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam. Quý vị có thể theo dõi website thể thao.vtv.vn hoặc ứng dụng VTV Sports của Đài truyền hình Việt Nam để chiêm ngưỡng lại những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu. Danny Welbeck tiếp tục tiến điểm. Chè bóng khá khôn khéo. Đó là một tình huống mà các hậu vệ đã truy cản rất quyết tâm và cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này chỉ dừng lại là một tình huống nguy hiểm. Danny Welbeck phạm lỗi rất bài bản Cucurea Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Lewis Dunk Đó là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan Để lấy quả bóng từ chân đối phương Bất con Danny Welbeck Rất thoáng Rất nguy hiểm Một pha vào bóng rất nguy hiểm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 thủ môn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi vẫn tiếp tục đi bóng Mopey cắt bóng rất hay Mopey Danny Welbeck rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Lỗi rồi Kukurea, Lỗi rồi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 những gì diễn ra đúng với ý đồ đúng như những gì toan tính đúng như những gì mong muốn có khoảng trống có đất diễn có những bước chân di chuyển nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm Mopey Danny Welbeck đi bóng rất khó chịu một pha chuyền bóng rất có cảm giác một tình huống phạm lỗi nữa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 tiếng còi man cuộc đã vang lên Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu của Đại trình Việt Nam cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn và